tình đi chợn vừa biết đêm dài đời từ muốn thu tiếng mưa có vui bao giờ chuyện lòng cô kể cách đây đã ba mùa mưa tôi đem tất cả chuyện lòng trao hết cho người nguyện trọn thương trọn nhớ nàng là chính nữ tóc vượt qua những năm đời trọn nhớ nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai chân son gót nhỏ đi tìm hương vẫn cho đời trời xanh đã an bài yêu nhau như bướm say hoa đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu năm sau mưa gió vì đâu nàng đã quên dần xa rồi trong lòng tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai khi chưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu khi chưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có ban đầu xây giấc mộng ban đầu tình thu thay lá lá rơi đắp một cuộc tình lá bay chật